Để được sống an lành như người Bắc Âu Ở các quốc gia Bắc Âu, đa phần không có nhà cao tầng to lớn Người dân ăn mặc rất mộc mạc, đi những chiếc xe cũ kỹ và ăn những món đơn giản Sau 7 giờ tối, gần như trên các ngã đường đều yên ắng Không có cuộc sống xa hoa vào ban đêm Cũng không có những dịch vụ cao cấp xa xỉ Kích thích thần kinh con người Ấy vậy mà người dân Bắc Âu lại có vẻ rất hạnh phúc. Người Bắc Âu thường xuyên nhắc đến cụm từ chất lượng cuộc sống. Người Thụy Điển có câu châm ngôn, tiền là thứ có thể để dành được, còn thời gian thì không. Bạn sử dụng thời gian như thế nào thì chất lượng cuộc sống của bạn sẽ như thế ấy. Giữa cuộc sống đầy đủ, nhà cao cửa rộng, tiền bạc và xe hơi sang trọng và cuộc sống có đầy đủ vợ chồng, con cái, sân vườn người Bắc Âu sẽ lựa chọn vế thứ hai bởi vì thứ mà họ muốn không phải là vật chất mà là phẩm chất. Nếu sống mà luôn trong trạng thái vội vã, bận rộn, liệu bạn có nghĩ rằng linh hồn của mình sẽ không theo kịp thể xác không? Người Bắc Âu lựa chọn cách sống chậm một chút, nhưng họ lại có thể tìm được hạnh phúc thực sự từ lối sống ấy. Hoàn cảnh thiên nhiên có đôi chút khắc nghiệt đã tạo cho người Bắc Âu truyền thống tiết kiệm Cơm tất nhiên là không thể không ăn, nhưng không nhất thiết phải ăn quá ngon. Tiền cố nhiên không thể không có, nhưng không nhất thiết phải có quá nhiều. Thậm chí, nếu nhà ai đó mới sinh em bé, thì những nhà hàng xóm hay bạn bè đều sẽ mang những bộ quần áo cũ đã được giặt giũ thơm tho đến cho em bé sơ sinh sử dụng. Điều này rất là bình thường và có vẻ như nó đã trở thành một thói quen lâu đời của người Bắc Âu. Cuộc sống đơn giản của người Bắc Âu rất dễ nhận ra. Chẳng hạn, nó thể hiện ngay trong cách ăn mặc, tiêu chí của người Bắc Âu là không quan trọng đắt rẻ, nhưng cần phải phù hợp. Những phụ nữ 70-80 tuổi thường mặc áo khoác màu nhạt kết hợp chân váy, đi giày nữ tính, khăn trùm đầu phong cách nữ Hoàng Anh. Nhìn họ vừa nữ tính vừa trang nghiêm, lại không mất đi vẻ cuốn hút. Nếu một anh chàng thanh niên một ông lão hay một cô gái đang đi trên đường mà bất chợt gặp bạn bè thì quán cà phê ở đầu đường hay cuối ngõ sẽ là lựa chọn đầu tiên của họ. Một cốc cà phê nồng nàn trong không gian tĩnh lặng sẽ khiến cuộc trò chuyện trở nên ấm áp và thân thiết hơn. Đường ở một số quốc gia Bắc Âu thường hẹp, ở thành thị thì phần lớn không phải những con đường thẳng mà là những ngõ, hẻm người dân nơi đây chủ yếu sử dụng những loại xe ô tô cá nhân cỡ nhỏ. Rất nhiều người thường sử dụng xe đạp để đi làm. Cả ngày nhàn rỗi, không làm việc gì và làm việc cả ngày từ sáng đến tối muộn là hai trạng thái mà người Bắc Âu không lựa chọn. Công việc của họ không quá khắc khe về thời gian, họ có thể làm thêm được việc khác nhưng không chọn cách ấy mà sẽ ngồi cà phê nói chuyện với bạn bè hay đọc sách dù vậy, bạn đừng nghĩ rằng người Bắc Âu suốt ngày chỉ biết uống cà phê. Điều kiện tiên quyết để họ có một cuộc sống như vậy tới từ thái độ và hiệu suất làm việc của họ. Đừng suy xét đến thu nhập, trước tiên hãy hỏi mình thích hay không thích. Bởi vì công việc mình phải thích thì mới làm tốt được nó. Đây là quan niệm của người Bắc Âu, cho nên đối với người Bắc Âu mà nói, công việc không phải là một loại dằn vặt dày vò Lòng yêu thích và nỗ lực trong công việc khiến người Bắc Âu rất sáng tạo. Như vậy, họ cũng tự nhiên có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi và cho gia đình. Nhìn vào số lượng giải Nobel hay những giải thưởng danh giá khác trên thế giới, chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Có nhiều thời gian hơn, người Bắc Âu sẽ tận hưởng cuộc sống bằng các kỳ nghỉ. Họ nổi tiếng là những người yêu du lịch, thường xuyên đi hưởng thụ, ngắm cảnh đẹp trong nước cũng như trên toàn thế giới chỉ cần vừa có kỳ nghỉ là họ sẽ cùng gia đình tận hưởng những ngày vui đùa bên nhau, cùng tắm biển, tắm nắng, trượt tuyết, cưỡi ngựa. Người Bắc Âu rất đề cao giá trị gia đình. Người chồng trong gia đình sẵn sàng hủy bỏ những buổi gặp gỡ ăn uống với bạn bè sau giờ làm để dành thời gian cho vợ con. Điều đầu tiên sau khi tan làm, trở về nhà chính là mọi người dành thời gian cho nhau. Họ cùng nấu ăn, vui đùa, kể chuyện, có rất ít người ở lại bên ngoài. Cho dù có muốn làm thêm thì người Bắc Âu cũng có xu hướng chọn thời gian tránh ảnh hưởng đến gia đình. Ví dụ, người chồng sẽ chọn đi làm ca 3 giờ sáng bởi vì họ cho rằng như thế sẽ chỉ mất đi khoảng một tiếng đồng hồ gia đình gặp gỡ nhau ăn sáng, còn buổi tối thì gia đình sẽ được ăn tối cùng nhau. Một người cha tên là Frederick tâm sự nếu như một ngày không nhìn thấy bọn trẻ không kể cho tôi một câu chuyện không hôn lên đầu lên đầu lên thì tôi không thể làm được bất cứ điều gì. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là khi những đứa trẻ leo lên đầu gối và ôm lấy cổ bố chúng, hôn một cái trước khi đi ngủ. Họ cảm thấy khoảnh khắc ấy chính là một loại thành tựu của cuộc đời. Đối với người đàn ông Bắc Âu mà nói, gia đình và con cái không phải là nền tảng giúp người đàn ông tìm kiếm sự thành công, mà là một phần quan trọng nhất tạo nên chất lượng cuộc sống của họ. Vậy thì chúng ta, những ai đang bon chen trong cuộc sống để được hạnh phúc, có được hạnh phúc chăng? Bao nhọc nhằn tranh đấu, vật lộn với cuộc sống hàng ngày phải chăng chưa đủ để chúng ta nhận ra một cuộc sống đơn giản, ít ham muốn sẽ đem lại một cuộc sống bình an và hạnh phúc thật sự. Có lẽ vậy mà người Bắc Âu được đánh giá là những người biết sống nhất trên thế giới này. Họ sống rất tự nhiên, đơn giản và hạnh phúc.